tôn pháp chư bồ tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền duyên khởi quan minh đài xưng tính tác phật sự phổ huân chư chúng sinh giải phát bồ đề tâm viên lý chư vọng nghiệp viên thành vô thường đạo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 sự kiện Đức Thế Tôn Đản sinh là một điều thiêng liêng vô cùng hy hữu như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở một lần. Đức Phật đã trải qua ba A Tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo, tạo lập các công đức ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh. Toàn thể chư Tăng Ni Phật tử chúng con,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 dạy cho chúa phát tâm bồ đề hành hành bồ tát cầu vô thượng ờ, đạo nam mô phật ờ, bổn ờ, sư kinh lễ từ trời đâu xuất Bồ Tát Hộ Minh soi khắp địa cầu cõi nước Ấn Độ dòng họ cam dã đầy đủ túc duyên giáng thần nhập thái hoàn hậu ma gia cung vua tỉnh phạn nam mô thân voi trắng sáu ngà ngầm đài sen trắng từ trên thiên cung hướng về phía đông tiên xuống phía nam rống tiếng oai hùng nhiễu quanh long sàng ba vòng phía hữu giang sanh vào lòng phật mẫu ma giá nam mô phật bốn sư kinh lễ Bồ Tát nhập mẫu thai Phật mẫu tâm được hoan hỷ thân thể khoan khoái luôn luôn thấy rõ thân hình Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân à, tay Nam mô Phật à, bốn xưa thích ca mâu nhất tâm kinh lễ Bồ Tát trong thai chân xếp kiết già hướng mặt phía trước an nhiên như một bức tượng vàng trong đống à, báu nam mô phật à, bốn à, sư tâm kinh lễ giữa rừng vô ưu trăng tròn tháng tư chư thiên tụ hội nhạc trời reo vang mừng đấng cứu đời bồ tát sang sinh trần thế à. nam mô phật bốn sư thích ca nhất tâm kinh lễ Bồ Tát viên mãn bảy đạo Bồ Đề khi vừa đán sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xưng tôn hai dòng nước thiên một nóng một lạnh từ nơi hư không tâm thân bồ tát nam mô phật bốn sư sinh lòng trắng che đầu sen vàng đơn gót bày bước xưng tôn hướng về phương đông làm người dẫn đường cho các chúng à, sinh nam mô phật à, bốn xưa à, thích ca tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đáng sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xưng tôn hướng về phương nam làm ruộng phước lành cho các chúng à, sinh nam mô phật à, bốn xưa à, thế Nhất tâm kính lễ Bồ Tát khi vừa đản sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bảy bước xưng tôn hướng về phương Tây là kiếp cuối cùng hành hành Bồ Tát Nam Mô Phật Bổn Sư tâm kính lễ Bồ Tát khi vừa đản sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xưng tôn hướng về phương bắc ngay trong kiếp này đắc thành đạo quả vô thường bồ đề nam mô phật bốn sư thế nhất tâm kính lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xưng tôn một tay chỉ trời làm chỗ quý thiên nhân sáu nẻo nam mô phật bốn xứ che đầu sen vàng nấn gót bảy bước xưng tôn một tay chỉ đất chiết phục ma binh nam mô phật bốn xưa thích tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh lòng trắng chế đầu sen vàng đấng gót bảy bước xưng tôn oai nghiêm cất tiến rung động tam thiên thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nam mô phật na bốn sư thích ca mâu nhất tâm à, kinh lễ Xin mời đại chúng mở trang kinh số 52. Kinh thần lực và trí tuệ của 한번 đưa tiên nhân ra thành nhà tư đà được vua tiên nói kệ sao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 công